mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây à, Trong video ngày hôm nay thì Vi có một cái trả bài nó hơi tâm sự một chút à, Cũng là về tình cảm nữa Ngoài nghĩ là mình không có thích nghe ờ, những cái chuyện nó quá ừ, có thể là nó hơi bi đát một chút thì mọi người có thể ờ, chờ những video video sắp tới của Vi ha còn à, nếu mà mọi người thật sự là mình có thắc mắc về một người nào đó có một cái người mà không tiện nhắc đến trực tiếp bằng miệng cho lắm kiểu giống như là một cái người mà khi mà bạn nhắc đến thì các bạn sẽ hơi hối tiếc hơi buồn lòng chút có thể là người yêu cũ nè có thể một người mà các bạn đã từng thương hết mình hết mảy một người mà các bạn ờ, gọi là thầm thương trộm nhớ nhưng mà lúc cuối hè hai người không thể nào đi với nhau thì để xem cái người này họ muốn nói gì các bạn ha à, cái chủ đề nó hơi đặc biệt một chút xíu cho nên là các bạn hãy nghe rõ giải thích của Vi rồi mọi người hãy chọn cho mình một lá bài nha à, thì trước mặt mọi người là ba lá bài Oracle từ bộ Whisper Block à, theo thứ tự quen thuộc từ bên trái qua một hai ba và như thường lệ tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những bộ bài vi sử dụng trong video mà mình đều để ý phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha tụ một là những bạn chọn lá love chúng ta có Engarment có vẻ như cái người này họ đã quên bạn rồi uh, thật ra là mình thấy người này họ đang trong một cái mối quan hệ thì đúng hơn có vẻ như là họ đang quen ai đấy hoặc là nói chung là họ đã cách xa bạn lâu rồi để như là hoặc bạn hoặc là họ đã có một cái mối quan hệ mới và bây giờ hai người nghĩ về nhau như một cái gì đó nó kỷ niệm và mình nghĩ khi mình nhắc cái chủ đề này những bạn từ một nghe là các bạn vô tình nghĩ đến thôi chứ các bạn không có tạm niệm quá nhiều về cái người này người này có một cái gì đó rất là đặc biệt trong lòng của bạn nhưng mà những những cái gì mà họ nghĩ về bạn đó chính là chính là đã đến lúc mình đã mình đã phải buông bỏ và mình bắt đầu phải học được những cái điều mới và cho bản thân mình khám phá những điều mới cả bạn lẫn họ luôn ờ, thật ra mình thấy cái người này nha cái cuộc sống yêu đương của họ là những cái những cái câu chuyện mà nó mang rất là nhiều màu sắc khác nhau ở bên bạn á thì mình thấy có vẻ như là họ đã từng từng rất là thật lòng giống như là họ dùng rất là nhiều cái sự chân thành để đối đãi với bạn á ừ mình nghe nó hơi khó hiểu một chút nhưng mà có vẻ như người này đã chọn cái cách quên đi và rời đi khỏi bạn và cái lời mà họ muốn nói với các bạn là gì đó chính là thật ra có những người chúng ta gặp chúng ta học được những cái bài học và sau đó chúng ta phải rời đi thôi chứ không có níu giữ hoặc là không có thể cố gắng thêm được nữa à, mình thấy một cái gì đó nó hơi lơ lửng ở đây và mình từ cái năng lượng của những lá bài này có vẻ như là mình thấy cả bạn lẫn họ đều đã có những cái mối quan hệ mới rồi một cái một cái gì đó nó hơi chuẩn lại một chút xíu giống như là bạn nghĩ đến họ nó không phải là buồn nhưng mà nó hơi nó gọi là nó gọi là nó bình thản quá thì cũng không nó hơi hững lại một chút là nó có nốt gì đó nó hơi hụt, hụt hẫng nhẹ nhẹ ừ có bị ly do s chắc chắn luôn người này là người yêu cũ ờ, có vẻ như là họ họ đã từng ở bên bạn và hai người cũng đã gọi là không không còn níu giữ được nữa thì mới rời đi cho nên à, từ những lá bài này nó nói là họ ba bắt buộc phải chọn cái cách là rời xa bạn và uh, tìm một cái bến đỗ mới và bạn cũng vậy mình thấy là bây giờ cả hai có những cái uh, mối quan hệ mới và hình như là hình như hai người không còn nhớ về nhau nữa mình thấy ở đây có một cái chữ forgiving to đùng là chọn quên đi và thậm chí là các bạn đang tập trung vào những cái mối quan hệ của mình à, thật ra là mình thấy um, họ nhìn về bạn với một cái tư cách là à, những cái gì mà gọi là qua được thì cho qua ừ. mình thấy nhưng mà mình thấy là một lát mình sẽ coi tarot để xem coi cái người này có uh, có tiếc nuối nhiều với bạn hay không nhưng mà mình thấy ở đây là họ nhìn về một cái kiểu mà nó hơi hụt hẫng một chút xíu à, tại vì mình thấy là ở đây là họ có hơi trùng lòng một chút khi mà nghĩ về bạn á tại vì đã từng đi qua rồi đã từng thương nhau rồi đã từng có những cái kỷ niệm với nhau rồi thì dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn nhớ về nhau đúng không à, không thể mình là con người mình chứ đâu phải là mà cái máy rồi tự nhiên nó nhấn cái nút xóa thì là xóa được tất nhiên thì mình vẫn muốn mang theo à, nhưng mà cái người này mình thấy là à, bây giờ họ nghĩ về bạn như một cái bài học và thật sự họ đang muốn rũ bỏ cái gì đó những cái gì xưa cũ thì không cố nếu giữ làm gì thôi ờ, để xem người đặc biệt của những bạn trụ một đang nghĩ đến không muốn nói gì chứ các bạn bốn bấm uhm, mình thấy hai người chia tay không có vui vẻ nha tại vì ở đây cái lá bài cái bộ cái cái tụ bài số 1 này này, là nó nhấn mạnh cho mình biết luôn là cái người mà các bạn đang nghĩ đến là người yêu cũ hoặc là cái người yêu cũ các bạn đang muốn nói điều này với các bạn hoặc là các bạn cứ đơn thuần là các bạn nghe được cái tụ bài này thì các bạn cứ cứ cứ định là cái người yêu cũ đang muốn nói những cái điều này với bạn nữa ha thì họ đã từng xem bạn tất cả uh, muốn làm một cái gì đó lâu dài họ đã từng yêu bạn đã từng rất trân trọng bạn đã từng rất rất rất rất cố gắng uh, tính toán trước sau để hai người về chung một nhà sẽ như thế nào nhưng mà mình thấy là có vẻ như là bạn và họ không có cùng cái chí tuyến với nhau ở đây chúng ta có lá năm kiếm này à, mình thấy có vẻ như là bạn thì nhìn theo hướng này còn họ là nhìn theo hướng khác có vẻ như là hai người yêu nhau mình mình đang nói về cái khoảng thời gian hai người yêu nhau và cái cách họ nghĩ nha thì họ mong muốn có bạn như thế này nhưng mà bạn là bạn như thế khác Uh, có thể là vì vật chất nè vì công việc vì cách nghĩ vì ờ, cái cái cái tư duy của mọi người nó khác nhau và cái điều đó khiến cho họ cảm thấy rất là tổn thương đây cái lời là đây là cái cái cái biển lòng của họ và uh, họ cười khỏi bạn á thì cho dù có bạn hoặc là có họ ở bên cạnh hay không thì bạn vẫn vui bạn vẫn có những mối quan hệ khác và bạn không còn đến họ chứ mà hạnh thức cái điều mà thật ra hai người ở bên cạnh nhau á không có mang lại gì vui vẻ cho nhau hết đây nè các bạn có thấy cái một cái đứa trẻ đeo bịt mắt và đeo trong đêm thật ra là mình biết có những cái cặp đôi họ yêu nhau nhưng mà họ không có hạnh phúc gì hết cứ mang lại những cái điều khổ đau cho nhau thôi và cái việc mà rời xa nhau là một cái điều nó tất yếu và nó cần thiết để để có thể uh, cho nhau cái hạnh phúc và hồi nãy khi mình rút Oracle thì mình có à, rút được cái lá forgiving and cleaning có vẻ như hai người cũng đã mang được những cái tổn thương những giọt nước mắt những cái sự đau buồn cho nhau rồi cho nên hai giờ bây giờ á mình nghĩ là thay vì họ cứ chăm chăm về những cái chuyện đau buồn năm cũ ấy thì họ mong là các bạn cũng hạnh phúc giống như họ vậy tại vì khi mà họ rời đi họ nói với các bạn là thật ra là đã không còn có thể cố gắng được nữa cho nên họ mới rời đi mình thấy cái người này tổn thương rất là nhiều thấy họ đã từng rất cố gắng và mình thấy có một cái màu nó rất là tan thương ở đây kiểu như là họ cố gắng để xây đắp cái câu chuyện này nhưng mà tại vì hai người cứ nhìn hai cái hướng khác nhau cho nên là uh, không thể nào mà cố gắng thêm được nữa và um, mình thấy cái cái mối quan hệ mà chỉ có một cái sự cố gắng từ một phía thì nó sẽ không thể nào phát triển lâu dài được và đây là cái ý của người đã nói với bạn á có nghĩa là họ luôn thế họ luôn cố gắng mình ở trong mối quan hệ này như là một kẻ mù đi trong đêm vậy đó họ không biết là tất cả những điều mình làm rồi những cái điều mà mình mình mình mình mình, cố gắng như thế rồi sẽ đi về đâu và cái cái cái cái kết quả về sau nó sẽ như thế nào mình sẽ được những cái món lợi gì những cái lá bài này nó cũng nói là khi mà các bạn uh, thấy các bạn bây giờ họ mong là bạn tìm được một người nào đó nhìn về cùng một hướng cùng với bạn chứ không phải giống như họ cả hai nhìn về hai hướng khác nhau rồi câu chuyện nó lại chia tay họ mong là các bạn hạnh phúc và tìm được một người mới có mối quan hệ chất lượng hơn à, những cái gì mà hai người đã à, không làm được trước đó à, đây là một lời chúc phúc cũng như là một cái lời mong cầu hành tâm thì trong trái tim của họ nhưng mà có vẻ như là hai người đó không còn không còn nói chuyện hoặc là không còn tương tác với nhau để mà nói về những điều này nữa cái này chỉ là trong tâm họ mong muốn như vậy thôi hả mấy cái người tổ một này à, nhìn về bạn là một cái gì đó nó nó hơi hoài niệm nhưng mà nó kiểu ờ, nó không phải là buồn hay là buồn nhưng mà kiểu hơi hơi hơi mất mát một chút hơi hụt hẫng một chút ừ, ra khi mà hai người yêu nhau thật lòng á sau khi mà chia tay á không thể nào mà nói chuyện bình thường được không thể nào mà vui vẻ được một là hai người vẫn còn yêu nhau và vẫn muốn quay lại với nhau còn hai á là trước đó hoàn toàn cả hai không hề có một cái thứ tình cảm gì gọi là sự tồn tại về tình tình cảm luôn á ồ ờ, là quên bây giờ họ đã tìm được những cái nơi mới rồi bây giờ họ cảm thấy mình tự do tự tại hơn rất là nhiều là cái nơi mà họ cố gắng họ tưới nước họ chăm chỉ họ buông đắp mỗi ngày gieo lại cho họ một cái hy vọng và họ cảm thấy là cái điều đó khiến cho họ hạnh phúc và vui vẻ hơn à, chúng ta có lời Jared nè cái người đã đi bạn rất xa ha họ đã rời khỏi bạn rất xa rồi cái người đã nói là bây giờ anh đã rời xa em hoặc là à, anh em đã rời xa anh rất là lâu rồi không còn ở đấy nữa không còn luyến tiếc và cũng không còn trách móc cũng không còn đau lòng nữa mình thấy cái người này đã với bạn là đã ngưng liên lạc lâu rồi à, chúng ta có bốn cái này là chín chín xu này hoặc bây giờ dũng mãnh và tự tin y chang như là một chúa hổ vậy đó à, và họ thấy bạn như thế đây là những cái điều mà họ nghĩ là ngay trong lúc mà họ quen bạn á họ cũng cảm thấy là bạn một mình vẫn ổn cho nên bạn không cần cái sự bảo bọc không có cần cái sự quan tâm và không có cần cái sự gọi là che chở từ bạn ờ, từ họ đó cho nên từ đầu đến cuối họ nghĩ là bạn vẫn là một cái cá thể rất là độc lập rất là tự tin mạnh mẽ mà không cần có họ ờ, cái người này mình thấy họ có hơi hụt hẫng chút ha cái nốt cái này là không phải là buồn buồn gì đã đã buồn rồi à, khóc đã khóc rồi à, nhưng mà đây là những cái lời mà gọi là không thể nào nói được bằng lời à, chúng ta có ba ba xu nè mọi người ừ. à, có thể là bạn sẽ không ở bên cạnh họ nhưng mà họ vẫn mong là các bạn sẽ hạnh phúc với một người khác với một cái tình yêu mới vì vì ngay bản thân họ bây giờ họ cũng nghĩ là đã rời đi và đã tìm được một cái bến đỗ mới và họ hy vọng là các bạn cũng vẫn thịnh vượng vui vẻ và à, tự tin như thế như trước từ lúc mà các bạn quen họ cho đến lúc mà bạn rời đi à, bạn còn là một cái cá thể gì đó rất là dứt khoát rất là độc lập rất là tự tin ha à, cái đây là cái loại mà họ muốn nhắn nhủ cho các bạn à, nếu mà các bạn nào mà tụ một nè thật sự có người yêu cũ á thì đây là người lời lời của người yêu cũ các bạn à, nhưng mình thấy cái người này á họ không thể nào nói được với các bạn đâu những cái lời này nó mình thấy là hình như là giống như là các bạn đến trễ một cái chuyến bay á đây là cái cảm giác của người đó <laughs> các bạn cái cảm giác nó nó nó hơi hụt hẫng khi mà nghĩ về bạn à, người này thì mình thấy không có quá nhiều tâm sự để mà nói với các bạn đâu nhưng mà mình thấy được cái sự đã từng rất rất yêu nhưng sau đó phải bắt buộc phải rời đi và coi như đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm được với bạn hay là những bạn chọn cái lá bài này người đặc biệt của những bạn thứ hai họ muốn nói gì với các bạn trời quá the hell? Wedding Children Wow Chúng ta có đám cưới và những đứa trẻ nha mọi người Ôi trời đất ơi New love Wow cho dù là các bạn đã chia tay hay là bạn là uh, đang crush họ mà không thể nói nói ra hay là là một người nào đó và đặc biệt mà các bạn luôn nghĩ là uh, chỉ có thể nghĩ về rồi thôi thì cái người này đang muốn nói với các bạn là họ muốn cưới các bạn này họ có muốn họ cũng có em bé các bạn có một ngôi nhà và những đứa trẻ với các bạn và họ có một cái tình yêu mới với các bạn à, mình thấy cái trường hợp này có vẻ như là nó chung chung có vẻ như là nếu mà người yêu cũ thì họ mong muốn là tái hợp lại để có một cái tình yêu mới với các bạn còn nếu mà hai người kia đang tương tư và ngưỡng mộ với nhau à, là một cái đối tượng mà các bạn đang hầm thương trộm nhớ thì đây là một cái dấu hiệu rất là tốt ha họ rất là muốn xây thiết lập tình yêu cho các bạn và thậm chí họ muốn cưới bạn luôn hả khi mà ở bên cạnh ờ, nhau á thì hai người hồn nhiên vui vẻ như một đứa trẻ đây là một cái dấu hiệu rất là rất là rõ ràng luôn kiểu như đập vô một cái là mình thấy là uh, yêu lắm á muốn đem về nhà có cầm kiểu như thấy các bạn vừa mắt thêm giờ trả hàng chốt đơn <laughs> ồ oh, cái tụ này nó surprise thật sự mình thấy cái người này hả họ họ trân trọng và à, thích bạn lắm luôn á kiểu vừa ý với bạn lắm từ kiểu nhìn ta nói là à, yêu một người yêu mến một người thì rất là dễ à, nhưng mà để mà à, đi một cái đoạn đường dài mà ở bên cạnh họ với một cái tư cách là vợ là chồng thì nó sẽ cần nhiều cái sự chân thành hơn rất là nhiều cho nên sau này nữa thì cái lá quyết định này nó làm cho mình ngưỡng mộ thật sự cho cái người này hả mình thấy là wow họ đứa đừ vàng rồi nha chúng ta có bay quen rồi hạnh muốn tiến đến gần bạn ừ dễ thương giống như là họ thấy một cái bông hoa xinh đẹp và họ muốn ngắm nhìn các bạn muốn lại gần và cưng nựng muốn cưng chiều các bạn và chúng ta có quen quen trời ơi họ thấy bạn xinh đẹp và rất tự tin ha rất hấp dẫn à, năng lượng của quen quen là một cái năng lượng rất rất nhiệt quyết rất uh, tự tin rất vô hãnh và uh, mang một cái gì nó rất là hấp dẫn ừ cho dù là nam hay nữ đi nữa thì à, bạn vẫn là một người rất là tự tin hấp dẫn trong mắt người này và thường những người mà mang năng lượng của lửa mình thấy họ có một cái gì đó rất phóng khoáng hơi hài hước một chút họ thấy bạn rất là đáng yêu và ở bên cạnh các bạn à, họ được vui vẻ và được cười đó trời <laughs> quá để hiếu được lóc á nè mọi người được lóc á trời tủ này wow các bạn có bỏ quên ai không tuổi hai nè các bạn có bỏ qua nay không chứ mình, mình thấy hồi này là thật ra là có thể là họ chưa nói thôi chứ thật là không còn ngờ gì nữa à, lớp vơ luôn cho mọi người trời đất ơi trời <laughs> sắp gái trời ơi mọi người chúng ta có là lớp về có chu cấp trời đất ơi họ thấy các bạn là thân mệnh thiên tử của họ luôn á bụp cho một cái họ nói là anh thích em hoặc là em thích anh bây giờ hả được là hút về mình thấy cái người này sẽ rất là hay tìm cách gì đó để mà tiếp tiếp cận với bạn ha họ họ sẽ rất là biết cách để gây cái sự chú ý các bạn chẳng hạn như là họ, họ có một cái gì đó nó rất là đặc biệt thì, à, hơi ồn ào hơi nhí nhảnh hơi nhoi trong cái đám đông nhưng mà sẽ luôn tạo ra một cái gì đó để các bạn chú ý và bị ấn tượng bởi họ cái người này hả mình thấy trời wow yêu lắm rồi cái tụi này là gọi đến đứa đừ luôn trời ơi các bạn tụi hai nè các bạn có bỏ qua nó không nếu mà đang ế thì hãy chốt đơn đi nha còn cho dù người, yêu cũ đi nữa thì mình thấy cái người này vẫn chưa bỏ cuộc đâu họ vẫn vẫn đang me me và vẫn đang lởn vởn trong cuộc sống các bạn đó à, mình thấy cái người này à, bây giờ cho đến đây khi mình rút cái lá sao kiếm này á, thì mình nghĩ là à, theo hai trường hợp nha cái trường hợp thứ nhất là người yêu cũ thì mình thấy cái người này với bạn đã lâu không có tương tác ờ, nhưng mà mình nghĩ là họ vẫn theo dõi các bạn với nhiều hình thức chẳng hạn như họ xem uh, facebook của bạn nè họ quen những người bạn của bạn để điều tra về bạn à chẳng hạn hỏi là à, à nhỏ đó đạo này sao rồi à, lâu quá tâm nói chuyện đó gì đó à, giờ lại tin tức cái kiểu rồi xong nếu mà à, không không quen ai thì có thể giờ facebook bạn nè bạn đi đâu chơi bạn làm cái gì bạn thích mặc áo màu gì à, họ vẫn sẽ nghiên nghiên và sẽ cũng như là uh, quan sát các bạn ừ. rồi ờ, mình thấy cái người này mặc dù là họ đã rời đi à, gọi là chia tay với bạn rồi nhưng mà mình nghĩ là họ vẫn sẽ tìm cách lão đảo trong cuộc sống của bạn để gây cho các bạn cái sự ấn tượng thay chuột chú ý nhưng mà từ những cái lời người này á, mình thấy là họ thấy các bạn đã đi xa rồi mặc dù họ, họ rất là yêu các bạn nha nhưng mà mình thấy là bây giờ bạn tự tin độc lập lắm và bạn muốn rời xa khỏi họ rồi ờ, nhưng mà mình nghĩ là họ vẫn đang cố gắng mà kéo kéo bạn về phía họ đây là một cái lời gọi là mong cầu một cái lời nguyện ước là mong là các bạn vẫn chưa chưa gọi là dứt dứt tình cả nghĩa cho họ để mà rời khỏi họ còn với những các bạn mà đang ế đó thì cái người mà đang gọi là rớt các bạn nè họ đang có một cái sự làm tưởng siêu to khổng lồ là thực sự là bạn đang có người yêu đó mọi người cái người này thấy họ không có um, có cửa với các bạn á họ nghĩ là bạn quá tốt quá tuyệt vời quá đáng yêu quá hấp dẫn quá lung linh trắng lệ lồng lộn rồi cho nên là không có tới lượt họ uh, xuất hiện không tới lượt họ để mà uh, kia đâu trời ơi, một cái sự hảo tưởng tại vì mình nghĩ nếu mà các bạn coi cái bài này mình nghĩ là cái năng lượng của chu cấp với lại the lover là năng lượng của hai chiều có vẻ như là bạn ờ. với người này cũng có một cái một cái tình cảm nhất định với nhau thì hai cái lá này mới lên cho nên uh, cho dù như thế nào nữa thì mình thấy cái lá sáu kiếm này ở đây nó vẫn tượng trưng cho cái sự hiểu lầm có thể là hai người có một cái mismatch gì đó đâu kiểu như là nhầm lẫn thông tin người này đồn người kia có bồ rồi hoặc là à, bạn bị người ta đồn là và đẹp trai đào hoa cái kiểu cho nên nó là họ nghĩ là trời chắc là anh này không tới lượt mình đâu hoặc là các bạn là con gái thì các bạn sẽ rất là xinh các bạn rất là cá tính các bạn rất là à, kiểu rất chi này, này nọ cho nên họ cũng nghĩ là ôi trời cái cô đó hấp dẫn Ờ, cái cô đó xinh đẹp như vậy ba vòng ngon vậy làm gì mình thích họ như vậy thì cũng chỉ để đó thôi chứ đằng nào họ thích mình ở đây có một cái sự nhầm lẫn thông tin rất là nhiều nha và mình nghĩ cả bạn lẫn họ đều có những cái vệ tinh xung quanh để có một cái sự hiểu lầm về nhau ở đây là các bạn có thấy hình ảnh sáo kiếm không có nghĩa là cả hai người đều nghĩ ở trong lòng nhưng mà cứ nghĩ ở đó rồi thôi rất là rõ ha yeah. Dạ. mình ờ, mình ờ, mình đọc bài là mình thấy lên bài trước mình được luôn để xem Chú có web với tên nè Trời ơi, họ rất là muốn đi một cái gì đó Nó hay ho hơn Có một cái kết nó happy ending với các bạn hơn Họ ờ, muốn là coi hai người sẽ có những cái tiến triển quan hệ tốt hơn Chẳng hạn như là mới tài tư với nhau Thì sẽ uh, nhanh chóng là lên ờ, người yêu hẹn hò này cái kiểu Còn nếu mà là người yêu cũ nhưng mà đã nói Thì họ rất là mong có một cái cơ hội để tái hộ giữa hai người hey chúng ta có The Heritage Trời ơi, chúng ta liên tục có những cái lá nói về cái liên kết hai chiều á mọi người tại vì với heretic thì nó sẽ nó hơi giống về cái trực giác và cái tâm linh đó tại vì cái lá này luôn cho mình cảm giác là cả bạn lẫn họ đều có một cái suy nghĩ nhất định về nhau giống như là suy nghĩ về người ta nhiều à, hoặc là bạn luôn dùng luật hấp dẫn để để, để làm cho đối phương phải nghĩ đến mình hoặc là chúng ta có tay quên mình thấy là cả hai người bị uh, hiểu lầm thật sự họ, họ nói là có phải có một cái vấn đề gì đây đâu không tại vì ở ờ, mình thấy cái lá The Heretic này đi cùng một cái lá Page họ tin chắc là bạn và họ có một cái gì đó rất là đặc biệt nhưng mà tại vì giống như mình đã nói là hai người cứ hiểu lầm về nhau có một cái gì đó nó hơi giống như là vẽ ra một cái thành kiến là à, người kia thì đã có người yêu rồi hoặc là mình không phải là cái gu của họ đâu cho nên hai người cứ để đó rồi thôi trời ừ. ơi tức ghê tụ này có 6 xu nè mình thấy à, cái người này á có vẻ là bạn của bạn có thể là bạn quen trong đám bạn của bạn ừ. còn nếu mà à, giống như mình đã nói người yêu cũ thì không còn gì đã nói họ rất là biết họ, họ có rất là nhiều cái <laughs> mưu mô xả trá để điều tra về bạn ha có facebook nè làm quen với bạn bè của bạn để để để xem coi cuộc sống bạn dạo này như thế nào rồi mà cứ để như vậy là thành một cái cây héo đó mọi người người này mong người kia người kia mong chọn người nọ trời ơi rõ ràng đây là một cái mong muốn có hai chiều mà cho nên là nếu mà có người yêu cũ mà các bạn cũng nhớ thương họ thì mong là hãy chấm compact còn nếu mà giống như mình đã nói là các bạn có để lỡ ai thì hãy nhanh chóng là đến với nhau đi nha để không thì sẽ thúi que thú quắc như cái cây này nè đó trời ơi người kia cứ nghĩ là người này có bồ rồi người người này cứ nghĩ người kia có bồ rồi rốt cuộc là không thuộc về nhau trời ơi để vậy nó tức lắm luôn á và lá cuối cùng là lá New Love à, chúng ta có reconciliation attraction attraction cái người mà đặc biệt của những bạn tuổi ba hả không muốn nói gì với bạn hả họ sợ <laughs> mình uh, mình thấy có một cái nỗi lo sợ siêu tao khổng lồ ở đây yêu sợ nghĩ về bạn sợ bị các bạn tác động nhưng mà rõ ràng là họ không chối được là họ bị tác động với bạn rất là nhiều bạn trích gờ là một cái nỗi sợ trong tâm trí của họ và những cái mà nó làm cho họ bị ảnh hưởng tới cái tư tưởng mình ví dụ nha cái người đó họ nghèo đi ở ờ, ví dụ nhưng mà bạn rất là tốt mà bạn rất là giàu cái người này thích bạn có tình cảm với bạn ở đây mình nói là họ có tình cảm với các bạn nha nhưng mà họ nghĩ là khi mà họ quen với bạn á vì mình không có tiền mà cho nên họ rất là tự ti và vô tình nó kích gợi những cái nỗi sợ những cái điều mà họ không thấy không có thoải mái khi mà ở bên cạnh bạn họ cảm thấy như mình bị hú bé lại và những cái điều đó làm cho họ càng muốn lẩn tránh các bạn nhưng mà rõ ràng là ở đây chúng ta có lack attraction nó tác động rất là nhiều họ thấy bạn rất là tốt rất hấp dẫn và thậm chí là rất vừa mắt nhưng mà càng vừa mắt như thế nào thì cái nỗi tự ti của họ nó lại càng lớn như vậy ôm bông hoa này không họ rất là muốn chạy đến gần bạn giống như là cái cô gái này chạy lại gần, gần cái bông hoa đó và ngửi cái bông hoa đấy nhưng mà tất cả chỉ là một cái biển cảnh rồi cái nỗi sợ và cái lý trí của họ sẽ gồng lên và nói là không cái điều đó không dành cho họ mình thấy một cái nỗi trời chứ họ khổng lồ ở đây là mình thấy cái mối quan hệ này nó bị kiểm soát rất là nhiều và khi mà họ nghĩ về bạn hoặc là khi mà hai người thật sự có những cái ước vọng xa xôi hơn họ muốn nghĩ về bạn với một cái gì đó ngọt ngào nó romantic hơn á thì có nghĩa là khi mà họ đi ngủ hoặc là khi họ không còn nghĩ là mình khi mà họ không còn bị trói buộc bởi những cái hoàn cảnh những cái tác động xung quanh và cái yếu tố bên ngoài gia cảnh của họ cái người này mình thấy là kiểm, kiểm soát rất là nhiều ok mình sẽ rút thêm vài lá để xem họ muốn nói gì bạn nữa nha yeah. Dạ. giống như mình đã nói là họ luôn nhìn về bạn như một cái bông hoa một cái gì đó xinh đẹp rất là ngọt ngào và họ muốn chạy đến gần và tương tác và ôm lấy bạn tuy nhiên nó chỉ là trong giấc mơ nha mọi người kiểu như thương người ấy đó thôi chứ chứ không có muốn gọi là nghĩ tới mình không có cửa nên thôi cái, cái lá vàng này nó rất là thiếu tự tin à, tiếp theo chúng ta có lá give your relationship a chance thật ra là mình nghĩ họ sẽ phải nỗ lực họ nghĩ là nếu mà khi mà chúng ta ở bên cạnh nhau á thì một trong cả hai phải nỗ lực đến chạy ra chóc phẩy thì mới có thể ở bên nhau được và mình có thể là các bạn liên tưởng đến cái vấn đề mà nãy mình vừa nói là tại vì họ có thể là họ nghiện hơn bạn đó cho nên họ nghĩ là nếu mà ở bên cạnh bạn thì họ phải phải phải phải phải cố gắng hàng năm hàng chục năm hoặc là không bao giờ có thể ở bên cạnh bạn luôn bạn làm cái gì nó rất cao siêu nó rất là xinh đẹp và Ờ, cái điều đó nó hơi viễn vông có nha mọi người ở đây so mát nè ở đấy một cái gì đó rất là hiền hòa rất là ỉm đệm rất là dễ thương ở bên cạnh các bạn ừ, nhưng mà cái tình cảm này á nó bị nó bị kiểm soát và nó cần nhiều những cái sự tự tin và mạnh dạng hơn à, mình không biết là các bạn có thích họ hay không nhưng mà đây là những cái đó là nó nói về cái sự ờ, gọi là không chắc chắn rồi họ ừ chúng ta có một xu nè mọi người dây đá một xu luôn là một đá mà nó nghĩ về cái tương lai và lâu dài một cái gì đó nó uh, chắc chắn The Wheel Fortune yeah. rất là muốn đi với các bạn một quãng hành trình dài một mũi cái kết happy ending thôi rất là nỗ lực cái người này thật sự rất là muốn nỗ lực nhưng mà The Handman mọi người các bạn có thấy cái cái bàn tay bị dây rối lại không mà đã nói rồi cái người này họ họ rất sợ họ rất là muốn có một cái gì đó tuyệt vời có muốn có một cái uh, một cái câu chuyện tình đẹp đẽ lãng mạn với bạn nhưng mà uh, họ không đủ tự do và họ không đủ buông thả chính mình để có thể làm được cái điều đó và rõ ràng là điều này chỉ có thể giấu trong lòng mà không nên nào nói ra được bằng lời dạ chúng ta có bảy kiếm nè thì sao họ thích bạn thì sao họ chân thành thì sao không không có chuyện mà chân thành là đủ thật ra đối với người này á khi mà họ thích bạn á tự ti của họ rất nhiều họ luôn tự hỏi là ở ờ, họ thích bạn thì sao xung quanh các bạn còn hàng tá hàng ngàn người tốt hơn họ rất nhiều và cho dù các bạn thật sự tốt như vậy thì có đủ xứng đáng có đủ gọi là đủ tự do ha họ không dám buông thả bản thân của mình tất cả được đối lại ở trong một cái kính trong lòng họ và chẳng bao giờ nói ra à, chúng ta có à, truy cấp à, mình thấy ở đây có một cái mùi renzon nhẹ nhẹ nữa à, có thể như là hai người thích nhau nhưng mà không nói ra được à, trong một đám bạn thì họ thích bạn nhưng mà không không thể nào nói ra được ở đây mình thấy nè cái lá đa cấp này nè ở bên cạnh các bạn họ rất vui vẻ họ rất là náo nhiệt rất ồn ào nhưng mà có vẻ như đây chỉ là cái cái cái mối quan hệ mà gọi là gọi là có thể gọi là thân thương và gọi là nồng nhiệt nhất mà họ có thể gọi tên cho bạn một cái gì đó nó mang cái tính tri kỷ thôi còn tình yêu thì còn lâu lắm còn xa lắm đó đây họ vẫn vẫn chối chân họ lại ừ, mình không biết là bạn có cái cái cái cái tình cảm với người này hay không tại vì mình thấy ở đây có một cái năng lượng một chiều quá nhiều họ suy nghĩ về bạn rất là nhiều à, một cái tình cảm mà nó nó mang cái tính chất uh, tương tư ừ, nhiều hơn à, không có người yêu cũ thì mọi người tụ ba là không có người yêu cũ rồi yeah, không biết là các bạn có bỏ lỡ người này không nhưng mà mình thấy là người này không có nói và ờ, họ cũng không biết mở lời từ đâu chúng ta có năm à, sáu cấp này vẫn là những cái lá nói về bạn bè uh, có vẻ như là hình như ở bên cạnh bạn với tư cách bạn bè là cái điều mà tốt nhất mà họ có thể làm được một cái rất lý trí khi mà ở bên bạn họ mong là trời lý trí ơi làm ơn hãy mạnh mẽ lên đừng để lộ ra à, trái tim đang thổn thức đang mong, mong cầu những điều xa xỉ nghe mọi người rất tự ti ha cái người này họ nói là họ ước gì họ tự tin hơn họ ước gì họ may mắn hơn họ ước gì họ có thể tự um, gọi là sao ta pro hơn để mà tiếp cận bạn họ thiếu nhiều quá trong khi các bạn đang đứng trên một cái đỉnh rất cao còn họ chỉ là một chú chim rụt đầu mà mình thấy nếu mà họ, thích bạn á họ sẽ bị người những người xung quanh nói rất là nhiều cái trường hợp này nó khá giống như uh, lúc mình thích crush của mình tại vì khi mà mình thích một người á tự nhiên mình hay photoshop cái hình ảnh của người đó lên nhiều lắm thật ra là bình thường thì mình thích thôi mình không biết là mình sẽ thích ai nhưng mà khi mà mình lỡ thích ngay những cái người mà gọi là vip quá chẳng hạn họ đẹp trai đẹp gái mà họ nhà giàu họ họ fancy thì tự nhiên bản thân của mình á vô tình hay so sánh lắm và bản thân của mình mình cũng không phải là một người quá xinh đẹp hay là quá hay ho gì cũng chẳng có gì đặc biệt hết cho nên khi mình mình mình càng nghĩ về cờ của mình á thì mình lại càng tự ti mà rất là thông cảm cho những cái cho cái tình cảm của những các bạn tuổi số 3 tại vì mình biết là thật là khó để có thể bỏ qua những cái điều gọi là cái tôi của mình để mà tiến lên cái người này nói với các bạn là họ thích các bạn nhiều bao nhiêu thì cái tự ti của họ cũng nhiều như thế à, người này rất là tự ti về một cái điều đó mà có thể là ngoại hình nè gia cảnh à, học thức vân vân vân vân thật ra là có rất là nhiều chuyện để con người ta buồn lầm á sao kiếm một cái hàng đào siêu to khổng lồ luôn chỉ có khi nhắm mắt lại thì họ mới biết là mình có thể tưởng tượng về một cái viễn cảnh đẹp đẽ khi mà ở cạnh bạn chứ thực tế là không có cho là không họ ghét làm bạn ừ. của bạn á ừ từ những cái lá bài này nó nói là họ ghét làm điều đó lắm nhưng mà ừ, ghét thì ghét và thích bạn như thế thì còn họ có thể làm gì được nữa wow chúng ta có lá năm kiếm nè mọi người bất lực ha <laughs> rất nhiều kiếm ở đây rất nhiều mũi kiếm ở đây tổn thương gọi là over luôn á mọi người kiểu như là tận cùng của tan vỡ <laughs> cái cái cái lá new lớp ở cái tủ số 3 này nè là một cái gì đó mới là một cái gì đó mang cái tính hy vọng mình không có mình không có giải cái lá bài này uh, cái lá bài uh, chọn này nhưng mà cái cái tụ này nó khá là buồn á và nó ở đây hôm nay hình như có mỗi tụ hai là vui thôi còn mấy tụ là tụ một với tụ ba đều buồn hết cái tụ ba này là một cái gì đó nó rất kiểu như là rất là khát khao có được luôn bạn là một cái giống như là một cái ánh sao đẹp mà họ luôn nghĩ tới mà họ luôn mong cầu à. nhưng mà tất cả những cái viễn cảnh này chỉ có trong mơ mà thôi ờ, cái tụ này ờ, giống rết <laughs> mình phải rết quá <laughs> mình biết là mình coi bài là mình không nên để tình cảm của mình vô nhưng mà có vẻ như bạn rất là lấp lánh và rất là bờ rồ cho mắt của người này cho nên là dù sao đi nữa thì hãy chọn đúng người và luôn hạnh phúc và như thường lệ nếu mọi người có bất kỳ những cái à, phàn nàn những cái kêu ca gì và những cái video của mình thì mọi người hãy comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây chúc mọi người ngủ ngon và hãy nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nha bye bye